Một sự kiện lớn đang diễn ra vào dịp Tết trên mọi miền đất nước Trong mỗi gói OMO khuyến mãi Bạn có thể may mắn trúng 5 tài khoản Mỗi tài khoản trị giá 350 triệu đồng 100 tài khoản, mỗi tài khoản trị giá 10 triệu đồng 100 máy giặt sản phẩm gia dụng Hãy tìm tem trúng thưởng trong mỗi gói ô mô khuyến mãi Chúc bạn may mắn